Xin à, kính chào tất cả quý anh chị và tất cả mọi người nhé Rất là lâu rồi em câu không à, làm dao để à, đăng lên trên Youtube này nữa Khá là lâu luôn Nên em câu mới bắt đầu quay trở lại làm Và có một số câu trả lời muốn trả lời cho tất cả quý anh chị hay hỏi em câu Đó thì bây giờ là do em câu ạ Là bán được ít cho nên là mình cũng tập trung làm cái loại dao bên này này quý anh chị ạ đó loại dao này thì uh, chất lượng thì nó sẽ không bằng cái loại dưới này nhá loại to này này này loại này thì uh, dùng thì cũng rất là tốt rất là ok nhưng mà dao này là dao à, kiểu là thép nó không tốt nhá quý anh chị nhá và thợ nó cũng khác thì à, cái loại này thì nó không cứng và không à, sắc lâu giống như cái loại dưới này cái loại dưới này đó cái loại này thì không sắc lâu đó còn cái loại um, sắc lâu nhất mà em câu hay dùng đó, là cái loại dưới này này đó bình thường một con uh, loại sắt lâu này là ba trăm rưỡi cộng với tiền ship nữa là 400 nó dài khoảng 25 26 còn cái loại này ấy, là bây giờ là em tôi không đăng cái loại ờ, này để bán trên ờ, mạng này nhé quý anh chị nhá thì hôm nay ờ, có rất là nhiều anh chị hỏi thì hôm nay em cô mới làm một cái video trả lời cho tất cả mọi người thôi đó cái loại này thì nó to hơn nó dài khoảng 29 cm đó cái loại này thì chất thép của nó nó không giống như cái loại dưới nhá cái loại này thì cái chú đánh ấy chú ờ, đánh kiểu khác đánh có nghĩa là đánh xong ờ, con dao thì mới làm à, mấy cái nút chấm chấm như này để trang trí cho con dao thôi đó mọi người xem này mấy con ờ, có một số con thì ít nhưng mà có số con thì rất là nhiều đó cái loại này thì nó cũng gần giống như cái loại dao to của câu một loại à, múi nó thẳng còn một loại một loại thì mũi nó hếch lên như này này quý anh chị này đó thì uh, bởi vì là mình không thể nào mà trông chờ được mỗi cái việc bán ở trên uh, YouTube này cho tất cả quý anh chị được thì nhiều lúc quý anh chị nào quý anh chị không mua nữa uh, một số thời điểm mọi người không hay mua thì em câu sẽ làm như này để em câu mang đi bán nhé bình thường thì em câu bán như này là một con là 200 đó loại này à, nói về độ cứng độ bền thì nó cũng ngang bằng với cái loại dưới này thôi và mọi người cũng nên à, câu cũng nói khá là nhiều rất là nhiều luôn rồi là dao chọt xương là nó có một cái loại riêng của nó chứ không phải là cứ dao mèo là cứ chặt xương nhá quý anh chị dao mèo thì chặt xương thì cũng rất là ok rồi nhưng mà dao chặt xương thì không phải của nó đây con này nhá con này là một con dao rất là ok chặt xương nhưng mà em câu làm vừa thái vừa chặt cho nên là làm cái lưới rất là mỏng lưới mỏng mỏng dính luôn đó cái này thì chặt nhẹ thôi còn chặt nặng thì mình vẫn phải dùng cái con to hơn nữa con này là nặng 7 lạng còn nếu mà chặt nặng thì mình sẽ dùng cái con uh, một cân nhá một cân đầm tay hơn đó em câu cũng mang về làm thịt này còn dính thịt ở đây này. đấy cái loại này thì uh, nó dài 20 phân 20 22 phân có bán rộng của nó luôn Thank you.